giờ là mấy giờ đeo bếp nhưng mà đang ở đang ở sân bay ờ, nội bài bên hông sân bay nội bài và đây là cái nồi luộc ngô ok à, thằng chuỗi rau nó bắt thằng có rau hỏi nó uống cái gì ờ, kêu cái gì uống vậy nó kêu nước ngô mà trong mình gọi là nước bắp á à, uống thì cảm giác nó giống như ờ, nước mía lào ok ra đây uống nước ngô chứ mày kêu nước bắp là 10 ngàn một cái á con kêu ngô 5 ngàn <laughs> Đây là thị trấn Bãi Bằng và đây là bánh mì ba tê trấn ấp la và đây là thằng Tâm, thằng chuỗi rau mày anh mày anh nó nhiều nhão trong lắm mày giấy rồi à không phải đâu cô ấy cho nhiều nước bánh nặng quá sáng ở đây thì cũng ờ, nó ná Đà Lạt mà không có bánh mì xíu ngoại À, không có xíu mại đâu mà à. ăn xíu mại đâu à, mà đặc biệt ở đây có cái gì à, cái cái nước gì trắng trắng giống như Đà Lạt đó muốn thử sao Yeah, cho em hai cái cốc nước à sữa chua dạ dạ heo hả chị ok thịt heo chợ bán heo vô heo rồi